anh em Phan, anh em 845 Slack, anh em Phạm Việt Tùng, anh em Lê Anh và anh em Khánh Nguyễn đã tiếp tục gia hạn cũng như là đăng ký gói hội viên để ủng hộ cho kênh giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định, cố định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Ôi tôi chết rồi. Tại sao tôi lại pick con orc ở đầu game nhở? <laughs> Sai lầm hả? Ừ, lẽ ra là phải pick con uh, Soundbreaker, Soundbreaker đầu tiên anh em ạ. Nói chung là ưu tiên những cái con đam to Khỏe và giai đoạn đầu game Tôi tôi pick cái con này hơi sida <clears throat> chưa biết chơi gì đây U uh, Lại ra con ọc này Nhưng mà <laughs> Mua hai con ọc này á, Thế thì hơi sai anh em ạ Hơi sai đấy Hơi sai đấy Để xem nào Đối thủ chơi cái gì U uh, nhìn có vẻ nhiều warrior <clears throat> Không, phải pick con này anh em ạ Skull Hunter chứ Đừng có sai lầm <laughs> Rồi Lấy thêm con uh, ờ, giải cá đi Đầu game hơi ngáo một chút anh em ạ Đùa chứ mới dậy Vừa mới ngủ dậy anh em ơi Đến sáng sớm dậy làm clip Thế nên là, là, là, là Vẫn còn đang ngái ngủ Hai con Stone Spirit này <coughs> This war song needs more hell screams. Ghép được cái gì đấy? Trượng phép gậy tà ác à? Ngoài gậy tà ác ra chúng ta còn ghép được cái um, <coughs> ở đây là cái búa xét đấy. Búa xét thì có thể là đấy tôi uh, pick thêm hunter vào. Tôi thấy là có cái búa xét nên là tôi pick thêm hunter vào để có thể là chơi hunter cũng được đầu game. <coughs> đầu game mà có hunter mà lại có búa xét thì đánh chuỗi thắng nó dễ lắm anh em ạ. Nói chung là tôi chắc là tôi cũng chốt xung kích hoặc là búa xét đâu không có blink thì ghép xung kích búa xét để đánh chuỗi thắng đầu game <clears throat> người chơi hệ bổ củi anh em nhá không bao giờ đánh chuỗi thua luôn ừ không có blink à thôi thế ghép búa xét thôi <clears throat> hai con ve à Dùng mập cho hai con nó chơi không nhỉ thôi mua tạm đã mua tạm đã anh em ạ Tí nữa mà lên 2 sao thì, thì uh, tận dụng <clears throat> Tận dụng đó. Tôi sẽ ghép về bộ set nha anh em nhá Chết mẹ nhanh nào <clears throat> Nhanh nhanh nhanh Ủ ui, Ui trượt Tôi chết rồi Đùa Lấy đồ không được dùng ạ Vãi đài U lại gặp fan này Có anh em ờ, shipper à Shipper nhận ra tôi chào tôi này tôi đây tôi đây tôi đây tuấn cơm của của anh em đây nhưng mà anh em đừng gọi tôi là idol ngại lắm anh em ơi tôi nói bao nhiêu lần rồi nhắc đi nhắc lại ở trên kênh nếu mà anh em xem kênh tôi chắc chắn là anh em biết anh em nhá anh em đừng gọi tôi là idol anh em gặp tôi ở trong game anh em chào tôi thì anh em chào bình thường tuấn cơm mà được rồi nói chung anh em gọi tôi là idol thì anh em thì không sao anh em yêu quý tôi thì anh em gọi tôi thế nào mà chả được thậm chí là có những cái trận mà khi mà vào game ấy một người chào tôi nhận ra tôi chào tôi thôi là tám người còn lại đấy đều chào tôi đấy, thể hiện cái sự yêu quý của tôi đấy cùng chào luôn đấy, phải nói là rất vui khi mà gặp những cái trận đấu có những cái anh em yêu quý đấy nhưng mà không phải cái trận đấu nào cũng như thế anh em ạ sẽ có những cái game gặp những cái người ghét tôi đấy và nó sẽ không hay đấy thấy chưa gặp luôn đùa đấy thấy chưa xăm lồn luôn đấy <laughs> anh em thấy chưa tôi nói rồi mà <clears throat> những cái trường hợp này tôi gặp nhiều rồi anh em ạ thì nói chung là gặp những cái trường hợp này thì thôi cứ lẳng lặng mà chơi thôi anh em <clears throat> lẳng lặng và dạy cho đối thủ một bài học thôi anh em ạ chắc chắn rồi <clears throat> với những cái trận như này ấy, thì chắc chắn là tôi sẽ đánh mắc binh đấy và tôi sẽ tung ra cái đội hình nói chung là mạnh nhất của tôi ờ thế thế, thế từ từ nhá thế thì từ từ bình tĩnh để xem là chơi cái gì ok Trận này là nhớ nhá <clears throat> Chúng ta sẽ focus vào bèo tu xích Đấy <clears throat> Eco à Tôi tôi sẽ cố gắng đánh chuỗi thắng Ok Eco trắng luôn à uh. <clears throat> bèo tu xích rank queen Eco trắng Eco chơi beat à À Ok Không sao Chúng ta sẽ ờ, chơi một cái đội hình mà counter vào beat <laughs> Dễ chơi mà Nhưng mà tất nhiên là đầu game thì cứ phải chuyển dần dần đó Xây dựng cái gì đấy tôi xem nào Không ra Hunter cay nhỉ <coughs> Làm thế nào đánh được chuỗi thắng Mà không có Hunter Ui anh em shipper cũng eco à Anh em shipper eco thì anh em bỏ hết cờ ra Để anh em phá chuỗi thằng béo tu xích hộ tôi nhá giúp tôi <laughs> không biết là giúp không không biết là anh em có giúp không <clears throat> mà ờ, chơi ranh thì cứ khô máu đi anh em cứ khô máu đi cứ khô máu ờ, bỏ hết cờ ra chứ đúng không đấy <clears throat> bỏ hết cờ phá chuỗi chứ chơi rank rank queen mà lại lại lại lại, lại để cho đối thủ eco à không làm gì có chuyện đấy nhỉ anh em nhỉ <laughs> ok ui gặp nhau rồi kìa thôi xong rồi ok ok ủi tôi vẫn đánh chuỗi thắng được rồi xong rồi shipper ơi sao lại để cho cái thằng bèo tu xích kia nó nó nó <laughs> nó lại có chưa thua nó lại được eco thôi khó rồi <clears throat> eco chơi beat là cũng căng ấy nha chúng ta phải form được cái đội hình gì đấy mà đến lúc mà nó xả tiền nó nó lật kèo là là chúng ta phải có một cái đội hình mạnh <clears throat> không cho không cho lật không cho cắt chuỗi anh em nhá không nguy hiểm lắm <clears throat> gặp thằng beat chơi nguy hiểm Cho nên con này vào đấy Ba warrior Đội hình hơi khèo anh em ạ Đội hình hơi chấp vá một tí Vẫn chưa có Hunter Hunter gì cả <clears throat> Nhưng mà thôi chắc là tôi cũng chả chơi Hunter nữa Bây giờ ba assassin vào thì ngon hơn Dù sao thì cái con assassin của tôi nó cũng lên được hai sao rồi U uh, đây rồi được đấy, hai mèo. Level 6 kẹp hai mèo. Ok, thế thì thôi nhá. Chắc là chúng ta sẽ ờ, chốt là chơi <clears throat> chữ đỏ à. Chữ đỏ hơi sợ bit Đỏ ờ, trước khi ra được Bad Omen hơi sợ bit đấy. Line up đỏ chơi cái bộ gì mắc binh lết game nhỉ? À, tôi nhớ rồi. Tôi chơi cái đội hình mà tôi giới thiệu cho anh em, cái đội hình mà tôi số farm 57 trận lên Queen Đấy em nhớ đội hình đấy không Siêu bì kỹ 57 trận lên Queen <coughs> Tỷ lệ thắng uh, Hạng trung bình 1.8 Anh em nhớ cái đội hình đấy không <coughs> Ok Được Trận này là gặp uh, ờ, Anti-fan tu xích Phải tung bì kỹ ra đấy nha anh em nhá Phải chơi cái đội hình bì kỹ đấy, Mạnh nhất Để dạy cho Anti-fan một bài học chứ <laughs> Ok, có vẻ như là khả năng là chơi đỏ là cao à Hoặc có thể là mid Saman không Ô kìa anh em shipper chào tôi xong rồi lại lại, lại quit như thế Sao lại để tôi một mình bơ vơ với cả cái thằng anti đấy kia Tôi chết tôi rồi <clears throat> Khó nhờ <laughs> Khó đấy Có chuyện thua cộng 6 rồi Càng ấy <clears throat> Ok Thực ra cái đồ này tôi vẫn mới ghép được cái bố xét thôi Nên là cũng chưa biết chơi gì Gót rồng mập thì chắc chắn là không rồi nhá anh em nhá <clears throat> Kể cả là có ra rồng mập tôi cũng không mua Bởi vì đồ này chơi nó phí lắm Ghép cái bố xét không phải để chơi gót rồng mập <clears throat> Căn làm nào để chúng ta có thể uh, chơi được những cái uh, đội hình mà chúng ta tận dụng được cái bố xét thì là mới ngon Đấy <laughs> ở đây có cái bờ linh nhưng mà tôi tôi không lấy đâu anh em ạ từ từ đã tôi có khi là tôi sẽ ghép cái um, <clears throat> cái giáp băng tôi ghép giáp băng này <clears throat> sáng dậy nói chung là cũng hơi mệt hơi hơi hơi ngáo một tí anh em nhá giọng có thể là <clears throat> cái họng nó cũng đang uh, hơi bị ngứa họng một chút ho anh em ạ buổi sáng tôi hay ho rồi à. Rao này gặp thằng có chuỗi luôn Hay quá <clears throat> Cắt chuỗi rồi Bài này thì không thể thua được Hunter Hunter chưa đủ 6 con Ờ thế thì vẫn ăn được Thế thì vẫn ăn được Bộ ơi Bạn ơi Bạn ơi cho xin Cho xin cái Rồi ok Mặc dù con sông mộc của tôi đã bị chết Nhưng mà cái con heo của tôi lại gọi thêm con nữa Hay quá U uh, đây rồi <clears throat> Mặc dù là dòng mập cho hơi bị nhiều đấy Nhưng mà tôi ờ, sẽ không có mua đâu Con này tôi tận dụng thôi anh em ạ Tận dụng để gây đam tay giai đoạn đầu game Bởi vì không có con gây đam tay Tí nữa mà flame lên được 2 sao rồi tôi lại chuyển sang flame thôi Rồi lên 7 rồi. <clears throat> Cố gắng làm nào ấy để giữ được cái chuỗi này lâu nhất có thể anh em nhá Đấy, chúng sau chúng ta đến cái giai đoạn đốt máu chúng ta chuyển sang có thể là chơi đỏ chơi sáu đỏ đến đến cái giai đoạn, giai đoạn giữa game ấy nó sẽ yếu một chút thì cái giai đoạn đấy sẽ là cái giai đoạn chúng ta đốt máu đi Hạ ờ, bớt cái lượng máu thấp xuống để form 6 đỏ Đấy đủ 6 đỏ thì lại bắt đầu đánh bình thường <clears throat> Giai đoạn đầu thì cứ đánh chuỗi thắng thôi Nói chung là người chơi hệ không eco mà Anh em hiểu không <clears throat> Đấy chứ còn thực ra thì tôi nói thật với anh em là thằng béo tu xích kia ấy Nó <clears throat> có thể là nó bảo tôi sàm lìn Đấy nhưng mà thực ra tôi thấy nó sàm lìn hơn Chơi đánh queen mà lại, lại đi, đi đi eco đi kia thì nói chung là tôi đánh giá cũng không cao đâu anh em Mức độ chỉ gọi là tầm gọi là mới lên Queen thôi Trình độ chắc là cũng mới lên Queen Đấy thì thực ra thì là tôi nghĩ là như thế Bởi vì là Thực ra đây tôi nghĩ là một cái uh, <clears throat> người chơi mà cũng mới biết tôi Hoặc là thậm chí là có thể là ghét tôi Đấy <clears throat> Và chưa bao giờ gặp tôi ở trong rank Thì tôi nghĩ là Chắc là cũng mới lên Queen Trong cái ờ, mùa mới rồi <clears throat> Chứ còn nếu mà những cái người cũ ấy Những cái anh em mà chơi lâu năm rồi ấy Mà gặp tôi ở trong rank ấy Thì Tôi nghĩ là cái thái độ nó cũng sẽ khác đấy Tôi nói thật với anh em là như thế luôn <clears throat> Có thể là không thích tôi Đấy, có thể là không thích tôi nhưng mà cũng sẽ có những cái thái độ dè chừng Đấy, cẩn thận <laughs> Đề phòng, đấy, đối với tôi <clears throat> Bởi vì không đơn giản đâu anh em Đấy, để mà coi như là tạo coi như ấn tượng uh, ngay từ đầu là là để tôi cao tơ thì là, là rất là nguy hiểm Đấy, để tôi chú ý đến thì rất là nguy hiểm Nên thường là người ta sẽ phải dè chừng Chỉ đến khi nào ấy <clears throat> đối với những cái người mà người ta không thích tôi nhá chỉ đến khi nào mà người ta đấm được tôi xong đấy thì người ta mới bắt đầu gáy khét đấy rồi mới gáy anh em hiểu không đấm tôi bay màu mới gáy còn không ai gáy sớm như này cả bởi vì gáy sớm như này ấy rất dễ là <laughs> toang anh hiểu không đấy trận này tôi sẽ dạy cho nó phải học đấy anh em cứ yên tâm tôi sẽ dạy cho cái thằng anti mà phải học luôn <clears throat> hứa với anh em ở trận này như thế đấy Bit gì, Bit căng đấy Anh à, Unicorn sao lên được 3 sao rồi đúng không Berserker, Berserker các thứ ra rồi <clears throat> Căng nhờ Căng ấy Được Eco chuỗi cộng 9 nó Tôi cũng đang đánh chuỗi thắng cộng 9 đây Đấy, nhưng mà Eco thì tức là mất máu <clears throat> Mà tôi cũng nói rồi, tôi cũng đánh giá là những cái người ấy mà Thực ra mà, mà vào trong game cấm đầu cấm cổ vào Eco ấy <clears throat> Chả cần biết là bài như nào cả Mấy cái round đầu Đấy, ngay từ round thứ tư Đã coi như là bỏ bài ra để eco rồi ấy Thì tôi đánh giá không cao Nói thật Còn những cái người mà trình độ cao <coughs> Thì người ta sẽ đánh Người ta rất ít khi eco Bởi vì cái um, Cái tôn chỉ của những cái người đấy Chính là máu là quan trọng nhất Làm nào giữ được máu nhiều nhất có thể Đấy, bằng cách là kết hợp các cái quân bài được cho Đấy, <clears throat> thì cái này là phải là có kinh nghiệm và phải đầu óc nó phải rất là nhanh nhạy Để kết hợp những cái quân bài mà được cho Sau đó thì là kết hợp với nhau để tạo thành một cái bộ bài mạnh đánh chuỗi thắng Đấy, em thấy không? Nó khác nhau mà <clears throat> Chính cũng là chính queen nhưng mà có queen zip queen giáp đấy anh em Chuyện này thì, thì, thì thôi được rồi <clears throat> Tôi cũng chỉ nói thế thôi nha anh em nhá, <laughs> Tí nữa rồi sẽ biết Chắc chắn nó sẽ phải dạy cho bài học Đánh cô dí ông chết thôi <clears throat> Mặt lạng hút máu Ok Quan điểm của tôi là nó sẽ là lấy theo đồ Chọn đội hình theo đồ thôi anh em Đây rồi Ok chúng ta sẽ lấy tạm cái này <clears throat> dùng được, dùng được, lấy Chưa biết là chơi gì nha anh em nhá Chưa biết là chơi gì nhưng mà tôi cứ lấy đã đấy, Rất có thể nó sẽ là mết Saman hoặc mết đỏ hoặc cái gì đấy <clears throat> Trong cái thời điểm hiện tại tôi chưa biết Nhưng mà ở trong cái ờ, cửa hàng mở rộng mà tôi đang chọn là Cái bộ Spirit Có thể là mết Spirit anh em nhá <clears throat> Nhưng mà bây giờ đầu game nó cho đỏ chả nhẽ lại không chơi đúng không anh em Đấy nên là tôi đang ờ, tận dụng những cái con đỏ trong cái đội hình Bây giờ có những cái con ờ, đỏ thì tôi tận dụng thôi Làm 10 lao để chúng ta có thể là, là, là khỏe nhất trong cái giai đoạn này Giữ được chuỗi Như này chắc đủ ấy nhỉ bốn đỏ kẹp với cả hai mèo Và một cái con Velom Một cái con rồng mập như thế này là tôi nghĩ là đủ đam <clears throat> Đội hình mạnh là đội hình mà chúng ta sẽ có một lượng đam vừa đủ Cũng như là cái lượng tăng cơ vừa đủ đấy để có thể là, là chiến đấu với đối thủ trong cái giai đoạn giữa game chứ còn thực ra thì cũng không hẳn là đam to như là hunter là ngon đấy anh em thấy không sáu hunter chưa chắc đã ăn được <clears throat> không cái con này thôi nhá con mèo thôi con mèo thì tôi tôi không chơi đâu con mèo uh, tôi giữ hai con thôi tí nữa tôi bán tí nữa chuyển sang một cái bộ gì đấy ví dụ như là bây giờ chơi uh, mết này đấy, có con ra con già thì ngon Chuyển sang mết mết đỏ, mết kẹp bốn đỏ cũng được. <coughs> Hoặc là lên uh, lên level 9 này có thể là kẹp 4 spirit 3 mét. 4 spirit 3 mét để kẹp thêm đỏ vào. <coughs> cũng ngon. Đấy, 4 spirit 3 mét 4 đỏ được. Dần dần chuyển dần thôi anh em. Ui cái thằng nào nó cứ sang nó soi tôi nhá, không để ý. Nguy hiểm đấy bạn ơi. Không biết là ai sang soi luôn. Ui gặp thằng này đi không? con này mất chuối không nhỉ? biến ra là kiếm hôn nhá bốn saman rồi đã có bốn saman sớm đấy rồi ừ, ui anh em shipper bị thằng mèo bèo nó đập chết rồi kìa bèo bắt đầu comeback rồi đấy ghê càng ấy <clears throat> ghê gớm nha chơi beat bắt đầu comeback rồi đấy phải cẩn thận nhá. see my new trick? Ui nó bắt đầu xả tiền rồi Thôi tôi cũng xả thôi anh em ơi <laughs> Tôi phải xả thôi anh em ạ Nó xả tiền nó căng rồi đấy Ác rồi ác rồi ác rồi Bắt đầu xả tiền rồi Không biết là như này tầm này tôi có ăn nổi nó không nhỉ Hay là phải xả thêm nhỉ Hay lên chỉ luôn Thôi tôi nghĩ là lên chỉ luôn Tôi có một cái linh cảm là nào này gặp nó <clears throat> Quá căng thẳng Ui gặp nó luôn này Cần quá anh em ơi Nó có cáo 2 ạ à. 6 6 bit cáo 2 Kẹp 2 Glacier ở level 8 Thôi chết ơi nguy hiểm quá Ăn lùi gốc đây Cáo 2 sao ạ à. Ôi giới ơi mẹ. Tôi chết tôi rồi Ôi mẹ ơi nó cắt chuối của tôi à Cái chuối thắng liên tiếp 12 trận của tôi Bị cái thằng bèo này nó cắt chuối Mẹ ơi, không biết là ai dạy cho ai một bài học đây Vớ vẩn là tôi chưa dạy nó được một cái bài học nào Thì có khi nó lại dạy tôi một cái bài học nhớ đời đấy anh em ơi Tôi có vẻ đầu game tôi cũng hơi gáy <laughs> Tôi hay hơi, hơi, hơi, hơi có chút gì đấy tôi hơi gáy một chút Thôi chết rồi <clears throat> Khả năng cao là là là là căng đây Hết tiền rồi anh em ơi, quả xả tiền Đúng là đi vào lòng đất luôn anh em ạ à. Xả tiền lên 9 sau đó mất chuối <clears throat> Bây giờ đi hết tiền rồi Còn nó 18 đồng thôi anh em ơi Trong khi đấy bọn nó có 50 đồng bọn nó giữ Nó có 50 tiền của tôi bây giờ tôi chỉ có từng này tiền thôi Chán quá đi mất thôi Quả mất chuối đúng là vãi cứt U uh, Lancer này có chơi không Lancer nhưng mà đồ này lại, lại lại lại lấy sai rồi Lấy đồ này thì có vẻ Hơi sai nhá Chán thật đấy Nhưng mà thôi con này 5 đô thì cũng lấy thôi Lấy tạm vào chơi anh em ạ <clears throat> Biết làm nào bây giờ Chưa có 4 spirit vẫn thiếu một con đúng không 4 đỏ 4 spirit ở level 8 kẹp thêm Lancer nữa Về căn bản là cái đội hình của tôi bây giờ nó vẫn chưa form được anh em ạ Nó vẫn đang gọi là chấp phá thôi Vẫn đang là ờ, người chơi hệ tận dụng chứ còn cũng chưa form được cái gì cho nó lên hồn Đấy bây giờ là phải uh, ờ, 4 spirit 4 đỏ Hoặc là 6 đỏ Thì nó mới ra được cái, cái hình của cái bộ line up Kiếm gãy này Ok Đồ này thì có thể là <clears throat> Chúng ta sẽ lấy cái găng tay Kira cũng được Thứ này là kẹp 3 mét Ok bỏ mèo đi Tạm thời 3 mét đã này Đấy bây giờ ra Spirit thì tôi cho vào cũng được <clears throat> Đát điếc các thứ ra thì cho vào Và tôi sẽ chút nha anh em nhá Tôi chút đồ luôn ok đây gặp thằng mết này mết này mết gì đây mết spirit <clears throat> gặp thằng mết spirit mà chưa đủ bộ già lên được hai rồi đúng không nhưng mà không sao tôi có lancer rồi anh em ạ <clears throat> may quá tôi cho lancer vào thôi rồi con này nó sẽ đỡ cho tôi mấy cái ờ, round mà gặp cái bọn mết ok rất là ok đấy <clears throat> bây giờ tôi tích tiền lên 10 rồi anh em nhé xin lỗi anh em là hơi hò một chút bởi vì là sáng dậy là nó cũng uh, họng hết các thứ là buổi sáng sớm ấy mà à, nhiều khi là nó cũng hơi uh, đau họng hơi bị rát khó chịu đấy thằng bèo sang nó soi tôi cả mẹ <coughs> biết rồi biết đấm được rồi khổ không phải sang soi đâu sang soi cao tơ thì <coughs> biết rồi biết là vừa mới dậy cho tôi bài học rồi level chín năm mươi tiền à vãi đái thật kẹp đu mà luôn mà Đấy, xác định là, là, là à xác định là tôi chơi gót đúng không khổ hồn phết đấy <coughs> tôi không lừa nó ui tôi lại gặp nó đây không lừa nó rồi anh em ơi anh em biết tại sao mặc dù là tôi trời con uh, con con con Skelet Lancer nó làm co đấy Nhưng mà anh em nhìn cái đồ của tôi ấy Nó là đồ mết anh em hiểu không Thế là cái thằng này nó nó cũng mua Doom nó kẹp vào luôn Ô tiền sử nhà nó chứ Đúng là kiểu counter đến tận chân răng cãi tóc luôn <laughs> nó đã gọi là ghét rồi bố mày ghét rồi thì bố mày cho mày xuống hố đấy cái kiểu như thế mà rồi chết rồi tôi trận này tôi bị dậy một bài học mất anh em ạ vãi thái quá anh em ơi có vẻ như tôi đã gáy quá sớm ôi rồi ôi <laughs> khó chịu nhờ mẹ chết rồi đồ này làm nào giờ <clears throat> đồ này là tôi tí nữa tôi uh, rớt giết các thứ các kiểu thôi chết rồi nhưng mà hơi sai anh em ạ Vàng quá rồi Chết tôi rồi <laughs> Đang tụt máu anh em ơi Đang thua Đang thua Làm nào giờ 76 máu nhìn thế thôi nhưng mà nó sẽ tụt nhanh lắm anh em ơi Cái tầm này tôi chưa form được đủ bộ thì có khi là mỗi round mất 15-20 máu nó là chuyện nó quá bình thường luôn đấy Anh em thấy không Đây này bị đấm cho sấp mặt luôn này càng quá anh em ạ <clears throat> Làm nào bây giờ Chết rồi Quá căng thẳng luôn ấy Thề Cũng may là cái round này nó cho tôi 6 đỏ đấy Có khi là tôi sẽ chuyển lại đồ cho con uh, Thunder thôi anh em Con uh, Lancer ấy Nó là cái con đánh tay mà bây giờ đam không có Anh em nhá Cho cái con Thunder cho nó clear Dồn đồ cho Thunder cho nó clear đâu <clears throat> Tầm này phải ưu tiên clear thôi Chứ còn bây giờ mà để cho cho đối thủ mà nó đẩy mỗi round 20 30 máu thì chắc là khoảng 4 rau nữa là bay màu thôi anh em Không sống nổi ra 30 luôn đấy Đây này gặp những cái thằng như này thì có chết không nhá Thunder xòe được hai lần Xòe lần nữa không Hay quá Rồi nhưng mà vẫn đẩy nhiều lắm anh em ơi Trông kìa May có cái Thunder nó clear bớt đi rồi đấy 13 máu cũng được tạm tạm giữ máu Mỗi round mất chục máu thì cũng chỉ 5 round nữa là cũng bay màu anh em ơi <clears throat> Không sống nổi round 30 nữa mà đội hình nó như này Bây giờ kẹp 4 Spirit 6 đỏ Được không? Được, chắc được <clears throat> Sợ quá anh em ạ <clears throat> Bảo là cho đối thủ một bài học nhưng mà bây giờ tôi đang nhận thấy là cái bài học của tôi nó đang đến rất gần rồi <clears throat> Gần lắm rồi anh em ạ Đối thủ bắt đầu là là, là, là, là, là, là chuẩn bị là gáy được rồi đấy Nó lên level 10 rồi kìa Cẳng <clears throat> quá anh em ạ Đồ phụ thuộc vào cái đồ round này này Đồ rau này mà ngon thì là chơi được nhá Còn đồ rau này mà không ngon ấy thì là không chơi được Đấy <clears throat> nó phụ thuộc vào đồ của đao này đồ đao này tôi cần một cái um, uh, trượng uh, huyết trượng huyết trượng huyết trượng <clears throat> xin huyết trượng không ôi rồi anh em ơi đều có đồ bắn trưởng rồi thôi chết tôi rồi vậy là trận này xuống hố sao ôi giời ơi <clears throat> không có dùng được cái món đồ nào cả anh em ạ à. cay quá anh em ơi Thế này thì chết tôi mất Làm thế nào bây giờ Tuấn ơi Chết rồi Mẹ Đồ đéo lấy được luôn ạ Lấy được cái gì chả lấy được cái gì luôn Cay thế nhở Chí ít là phải cho tôi cái chén thánh cũng đéo có để mà ghép luôn ạ Găng tay Kira chơi gót chơi thì đéo được Găng tay Kira làm gì đâu Thôi thế thì, thì, thì chuẩn bị là, là là chắc là giải tán cái bộ mết tôi anh em ơi không có đồ cam thì chắc chắn xuống hố anh em nhá Chỉ một hai round nữa thôi là tôi xuống hố đấy anh em ạ ừ, Sắp đi rồi Gặp cái thằng Hunter này còn bắt lạt được thôi anh em ơi Chứ còn gặp mấy cái nhà bít kia thì chắc là tôi cũng bay màu sớm rồi anh em ơi Đấy thằng béo tu xích nó đi nó đẩy từng nhà một kia Velom này Có cái găng tay Kira đúng không Hay là bây giờ chuyển sang Kira chơi <clears throat> Ok Tôi nghĩ là sẽ phải chuyển sang cái bộ khác rồi anh em ạ Vậy hack này Có rất nhiều đồ bắn trưởng ở đây tôi lấy để chơi bắn trưởng Nhưng cuối cùng thì cái đồ cam nó lại không có anh em ạ Bây giờ đồ, đồ cam nó lại là một cái Chỉ ghép được đúng duy nhất là là cái căng Tekira Thế có cay không như này Mệt quá anh em ơi Ôi tôi anh em thấy là cái giọng của tôi nó cũng đã thở hổn hển đến nơi rồi Sắp đi rồi anh em ạ Nhìn máu thì thế thôi nhưng mà đi nhanh lắm đấy bởi vì tôi biết cái sức mạnh đội hình ở cái giai đoạn này nó đang bị yếu rồi Đùa phân vân thế nhờ Bây giờ có chuyển Bây giờ đánh Đánh bây giờ chuyển sang Gantegra Tận dụng được cái cái bộ gì bây giờ đây <coughs> Này nó cũng đẩy kinh này Nếu có đồ cam mà đánh với mấy cái thằng xin bit này Đùa Assassin à, cái bit xòe được một lần nữa đi Rồi ui nhưng mà vẫn còn nhiều lắm anh em ơi Xe một lần nữa không? Một lần nữa thôi, cho xin không được. May quá cũng in ít thôi anh em ạ. À. <clears throat> Khó chịu thật đấy. Chơi đỏ bị bọn bit bắt lạt. U uh, kiếm hồn này. Thế thì xoay rồi anh em ơi, xoay rồi. Bây giờ chuyển sang hồn đỏ nha anh em nhá. Hồn đỏ kẹp Kira. Ok. Ok bạn ơi, thôi chắc là phải như này thôi chứ còn biết làm nào bây giờ. Lấy cái găng tay Kira luôn anh em ơi. chắc là chỉ được như này thôi anh em ạ sắp bay màu rồi không nhanh là bay màu đấy tạm thế này đã nhá anh em nhá tôi nghĩ là ổn tôi <coughs> ổn ui gặp luôn thằng bèo tu xích ạ mẹ quả này ui ngộ không hai con ngộ không rồi à <coughs> Cái gì kia? Kiếm hồn gì kia? vãi đá <clears throat> Đối thủ kiếm hồn ngũ không Ôi mẹ ơi Tôi sắp bị nó dạy cho một bài học rồi 23 máu mẹ ơi Căng thế Chết tôi rồi <clears throat> Ghép lốt đồ đó Sợ quá anh em ơi Rồi xả tiền thôi anh em Bây giờ ra kiếm hồn hai sao U đây rồi <clears throat> Thôi bỏ cái này đi Bỏ cái này đi anh em ạ Tầm này phải kiếm hồn hai sao thì mới đỡ được lại gặp bít toàn bít anh em ơi <clears throat> chết tôi rồi giết con ngộ không đi đúng không à, chơi bộ thần giáo đẩy một đống máu này thằng hư trúc thằng huy trúc này nó còn đang có chuỗi cơ chết tôi rồi anh em ơi ui rồi ôi quả này nó đẩy đi luôn không nhở 23 máu đi luôn không bạn ơi ui thần giáo đừng đừng đừng đừng đừng đừng chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi tôi tôi tôi tôi tôi, tôi, tôi. xin mà đừng chết đừng chết ui rồi có sáu máu vai tè đây rồi ui chúa quỷ cứu giá cứu giá cứu giá cứu giá <clears throat> cứu giá cứu giá bạn ơi cứu giá bạn ơi sợ quá anh em ạ sắp đi rồi rôn rồi ui chúa quỷ này <clears throat> thôi tôi rôn luôn anh em nhá Luôn luôn luôn Từ từ đã Phải bỏ bớt mấy cái con không dùng đến đi Trận này uh, chuyển sang đỏ Kira thôi anh em Siêu bí ký Đỏ hồn Kira anh em nhá <clears throat> Tí nữa chuyển sang đá được U uh, đây rồi Ôi rồi ôi Cứu giá đây rồi Bây giờ đập cho con nào đây Chúa quỷ hay là kiếm hồn Theo anh em thì đập con nào <clears throat> Mà tôi chắc là tôi đập cho chú quỷ đây anh em ạ chưa tôi không đánh kiếm hồn đâu phải có chú quỷ để mới clear được bọn kia kiếm hồn đánh ờ, không đánh lan chúa quỷ chém lan thì mới clear được bọn bít anh em ạ Đấy rồi Lấy cái uh, tôi hình như tôi có cái giáp đúng không? Đúng rồi, có cái giáp. Giáp xương anh em ạ. Lấy giáp xương để đánh với cả bọn uh, bit. <coughs> rồi, đồ thế này thôi. Rồi, roll thôi anh em. Rồi nhá Chén cuối nào Chén cuối Chén cuối Ồ, uh, được đấy Ra chú quỷ đấy, đập trứng kiếm hồn luôn Không được rồi anh em ơi, thôi Đập trứng ờ, cho chú quỷ đó Ok anh em nhá Ăn nổi không? Ăn nổi không? <clears throat> cố lên, cố lên, Tuấn ơi, cố lên Chú quỷ sang bên này, ui chạy hơi xa Đừng để nó dí bạn ơi Chú quỷ khỏe lửa lên Chém Chém Đúng rồi Chém u Chém được luôn này Chém được luôn Cắt chuối nó Hay quá bạn ơi Hay quá Chưa đâu Bèo ơi <clears throat> Rồi Tiếp tục Tiếp tục Tiếp tục Tiếp tục Tiếp tục Tiếp tục Bỏ này đi Không cần đâu à bỏ Bó Khan đi anh em ạ Đủ bộ à Uh, bad omen luôn này <coughs> Căng thẳng quá anh em ơi Rất khó chịu không biết là là là, là có qua được cái thằng Huy cơ không <coughs> Mà nói chung là tôi bây giờ tôi mạnh rồi anh em Đội hình này tôi nói thật với anh em là Không phải giấu gì anh em chứ đã từng ra cái clip đội hình này rồi Và đội hình này nó chính là cái đội hình tier 1 Tier SSS của tôi Đấy Uh, kiếm buồn hai sao à Càng ấy solo Solo Solo Mày solo Mày solo với tao Cứng đấy Cứng lắm Cứng lắm Ồ Cũng phải đi rồi Ui có ngộ không hay sao luôn hả à? Vai đấy, khỏe thế chú quỷ làm sao mà ăn được bọn này là quay này u là quay con chúa quỷ của tôi Nhưng mà chú quỷ của tôi đấm chết con kiến hồn rồi anh em ơi u được quá anh em ơi Được quá nhở Hay quá đi mất tôi Trời ơi Đây rồi 23 màu đúng không Gáy lửa lên bạn ơi có cần phải chuyển sang đá không nhỉ Tôi nghĩ bây giờ thế này là có thể là ăn được đấy Chưa biết là ai dạy cho ai bài học đâu <laughs> Đã nói rồi anh em Tôi sẽ phải dạy ở đó một bài học à Tôi nói rồi Rồi bây giờ solo Bít kẹp hồn Solo với cả đỏ kẹp hồn anh em nhá Xem là ai mạnh hơn Ờ <clears throat> Ngộ không solo với chúa quỷ Chúa quỷ đây rồi Chúa quỷ đây rồi Chúa quỷ đây rồi Chúa quỷ ui Cứng thế <clears throat> Đấm ngộ không solo Ui ngộ không có ra kìa càng quá Nhưng Nhưng Nhưng Ui kiếm hồn của nó vẫn sống Chúa quỷ vẫn sống Nhưng Ờ ờ làm sao Làm sao Làm sao Như nào Như nào Ui Một Hai Ui giời ơi <clears throat> hai gạt thôi bạn ơi sáu đỏ đánh với cả sáu ít ờ, đội hình nó là cũng là hồn em hiểu không <clears throat> rồi ok <laughs> đang à, trên con đường à, chiến thắng để dạy cho đối thủ một bài học cứ thế thôi anh em thấy không u uh, đá smith này bây giờ tôi chuyển sang sáu đá thì phải chết với tôi anh em ạ để xem là có ra được live spirit không nhưng mà nói chung là dash spirit lên hai sao thì tôi mới chuyển cơ chứ còn tôi cũng không chuyển luôn đâu anh em ạ Chuyển là, là xuống hố đấy Bây giờ đang thắng không bao giờ chuyển Nói cho nó nhanh Uh, kẹp Tsunami này Cái, nó có cái khống chế nha anh em nhá tên Tsunami mà kẹp bit là cũng ghê gớm đấy Thôi, chết rồi cậu ơi Con đồ không của cậu vào bẫy rồi Đứng ở trên lửa Gặp ách hú, đứng im, chết mày Con cũng không chết thì xác định rao này đi luôn nhá 18 máu, rao này mà không đẩy đi luôn thì tôi xóa game luôn <laughs> Ôi giời ơi anh em ơi Chính thức là dạy cho bèo tu xích một bài học Lady lờ với chúng tôi Ồ <laughs> Tôi nghĩ là là là sau cái con game này Thì ờ, bèo tu xích sẽ có một cái nhìn khác về tôi Trước khi gặp tôi ở trong trận đấu này Thấy tôi Samler Đấy còn sau khi gặp tôi ở trong cái trận